hướng dẫn tất toán tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank eFast. Bước tạo lệnh Bước 1 Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast với vai trò người tạo lệnh tại địa chỉ efast.vietinbank.vn Bước 2 Quý khách chọn Dịch vụ tiền gửi Chọn Tất toán tiền gửi online Bước 3 Trên màn hình nhập thông tin Chọn một tài khoản tiền gửi online từ danh sách tài khoản thả xuống. Sau khi một tài khoản được lựa chọn, các thông tin chi tiết của tài khoản đó tự động hiển thị. Chọn một tài khoản nhận tất toán. Nhập nội dung tất toán tiền gửi. Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút Chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt